1221 nó bây giờ mà 1221 tôi gọi chi không biết nữa. đây là nhà máy hay là nhà người ta nhà máy ờ, nhà không biết nhà máy với nhà người ta là to vậy khuôn viên của nó bự cho bá vậy mà nhà người ta đó nhà máy ờ, bự đây đây đang quay lại đây đúng rồi đây là nhà máy công ty một thành viên sâm bắc còn bên đây là công ty gì đây đây này chỗ này vừa chạy qua này đây nhà máy vậy đây hình thức đây ra là đưa xuống lô, lô, lô đất của chị nè à, ở lô đất của chị đâu rồi ta đây ra ngoài này à đây đây đây ở lô đất của chị à, đó được chưa thế nhưng mà lô đất của chị chạy tới chỗ nào ra quên mất tiêu rồi để em chạy lại lô đất cho chị lại coi Ugh. <clears throat> đây là đường nhựa này à đường bê tông này đường bê tông này đây đường bê tông này rồi ok lát nữa bạn nó xuống dẫn đi sao hào chị không mua máy luôn rồi này sao hào máy luôn rồi này không mua mua chi lô trong kia vậy

Rồi rồi rồi rồi rồi rồi, rồi. ok ok